Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách một sản phẩm mới, một mã sản phẩm mới, thời trang mới. Đây chính là túi sách Kylan Himalaya. Đây là mã sản phẩm mà Kỳ Lân rất tâm đắc, rất là thích thú và rất là dùng từ đã vì mẫu này uh, Kỳ Lân đã kết hợp nhiều yếu tố để tạo thành một cái mã sản phẩm vô cùng đặc biệt từ độ cong ở đáy và độ à, cái nắp phần nắp của cái à, túi nó cũng có một cái sự tinh tế về độ cong và đặc biệt là cái khóa này nó vô cùng hợp và nó tạo nên một cái điểm nhấn đặc biệt ở dưới là một cái logo logo này chính là cái logo vương miện của Kỳ lân Luxury logo này được chế tác từ vàng nguyên khối và ba viên kim cương vuông và logo vương miện chính là biểu trưng của sự đẳng cấp cao quý sang trọng quyền lực và đặc biệt là logo vương miện này à, thể hiện sự dẫn đầu cuộc chơi trong các sản phẩm dòng sản phẩm luxury cao cấp và toàn bộ bề mặt da này bề mặt da bên ngoài này của chiếc túi siêu dễ thương rất dễ thương và đẹp tuyệt vời này chị lan tuyển chọn đó chính là da cá alligator himalaya và da cá này được thuộc da bởi công ty này chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn như là của LV và Hermes à, công ty này chuyên thuộc da cung cấp cho LV và Hermes cho nên là chất lượng da thì không cần phải bàn bởi vì đây là chất lượng tiêu chuẩn quốc tế rồi và một điều nữa là Kỳ Lăng tuyển chọn những con da đẹp nhất thuộc loại một mà đẹp nhất không một tì vết và không một à, điểm chê toàn bộ da lót bên trong Kỳ Lăng sử dụng đó chính là da dê nhập khẩu từ Pháp và da dê cao cấp nhập khẩu từ Pháp này còn có tên gọi là Orange Sunny và chất liệu da này cũng được Hermes chọn làm da mặt chính bên ngoài và hôm nay Kỳ Lăng cũng chọn dùng và Kỳ Lăng chọn dùng da mặt bên trong da lót và đi kèm với túi sách này thì có một cái dây để chúng ta đeo bình thường thì khi mà chúng ta đi di chuyển đi công tác đi công việc đi du lịch đi chơi thì chúng ta sẽ cầm như thế này dây đeo này thì Kỳ Lăng chọn là hai mặt đều là da cá Alicator luôn và đây là phụ kiện cao cấp nhập khẩu chúng ta móc vào đây chỗ này mình có thể xoay được nên là khi mà mình ráp vào mình lắp vào á thì mình không cần để ý là mặt nào là mặt chính mặt nào mặt phụ cả mình cứ đưa đưa vào thôi dây này thì kỳ lăng làm như dây thắt lưng có lỗ đục lỗ sẵn luôn xỏ ra rồi mình di chuyển kéo lên bớt y chang như là dây thắt lưng mà chúng ta dùng vậy kéo lên ở kỳ lăng chắc cao cao này kỳ lăng cho xuống gần cuối luôn rồi sau đó kỳ lăng xỏ vào đây ở đây còn có một cái đầu để giữ lại để không bị vinh ra ngoài không bị dinh lên khi chúng ta sử dụng ngay lập tức cái túi sẽ thấp xuống một xíu đúng ý chúng ta cả sách này có một cái khóa và khóa này chúng ta có thể khóa lại bằng cách là dùng cái chìa khóa này à, chúng ta khóa vào đây khi khóa xong rồi chúng ta muốn cắt chìa khóa đi thì chỉ việc là kéo ra như thế này sách đi vô cùng cá tính còn cái này chúng ta muốn dùng cũng được để dùng cũng được làm già vật trang trí phía trước cũng được còn không thích chúng ta tháo ra bỏ vào trong cắt luôn hoặc để ở nhà cũng được cái này cái phần uh, chìa khóa này rồi bây giờ chúng ta cùng khám phá bên trong xem có gì uh, chức năng gì bên trong thì uh, sẽ có một ngăn lớn đựng được nhiều đồ ngăn này rất lớn đựng nhiều đồ và trong ngăn lớn này sẽ có hai ngăn nữa một ngăn là có dây kéo để chúng ta bỏ những cái vật dụng quan trọng những giấy tờ những cái nhỏ những cái dễ bị rớt thì chúng ta sẽ bỏ vào đây để bảo quản thật tốt sau đó chúng ta kéo dây kéo lại và đối diện cũng có một ngăn nữa là ngăn này bỏ được những cái đồ lặt vặt linh tinh chúng ta muốn bỏ gì bỏ vào đây còn ngăn lớn là chứa đựng những đồ lớn đó là những công năng sử dụng bên trong đối với mã sản phẩm túi sách Kylan này à, chúng ta có thể chọn nhiều màu sắc da khác nhau kiểu này mã kiểu này là Kylan và chúng ta chọn màu sắc da ví dụ như đây là da cá Alicator Himalaya nếu như quý khách không thích da này thích màu da khác tại vì mỗi người là mỗi sở thích mỗi người là những cái gu về màu sắc khác nhau à, hoặc là có thể làm một lúc mã này nhưng mà nhiều màu chúng ta có thể chọn da này đây là một cái mã khác mà mã sản phẩm này Kỳ Lan đã review ở rất nhiều clip trước rồi à, nếu như quý khách muốn xem thì có thể xem lại trên kênh youtube cũng như trên fanpage cũng như trên website của Kỳ Lăng Luxury hoặc là qua Zalo của Kỳ Lăng Luxury số 0901 247 247 Nói chung là da thì Kỳ Lăng nhập tại các nhà máy lớn nhà máy chuyên thuộc da lớn cho hầu hết các hãng thời trang lớn như là LV, Hermes thì Kỳ Lăng nhập sẵn những cái con da như thế này những con da đã thuộc hoàn thiện và những con da loại 1 những con da tốt nhất của loại 1 với nhiều chất liệu màu sắc khác nhau lúc này quý khách có thể đến showroom của Kỳ Lăng để chọn trực tiếp con da này hoặc nếu như quý khách ở xa thì Kỳ Lăng sẽ gửi chụp hình gửi những con cá sấu nhập thuộc về đã hoàn thiện hoàn thiện thuộc da Kỳ Lăng sẽ gửi hình cho quý khách chọn chất lượng da cũng như màu sắc da tất cả những con cá sấu đều nhập từ các công ty lớn và có mã vạch có thông tin công ty có size cá và những công ty này là những công ty Kỳ Lân chỉ nhập từ những công ty chuyên thuộc da cho những công ty thời trang lớn như là của LV và hermès thôi